Phong tục lễ cúng ông Táo 23 tháng Chạp 1. Phong tục cúng Táo Quân Người Việt Nam quan niệm Táo Quân sẽ lên trời và thơ với Ngọc Hoàng những sự kiện xảy ra trong năm vừa qua ở dưới trần gian. Vì thế, người Việt Nam làm lễ tiến ông Công, ông Táo rất thịnh soạn với mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ được thưa với Ngọc Hoàng và những điều không may mắn hoặc không tốt sẽ được báo cáo nhạy đi. Việc làm này có thể do văn hóa và thói quen từ xa xưa truyền lại. Lễ cúng tiễn đưa ông táo trầu trời được cúng vào tối ngày 22 tháng chạp âm lịch hàng năm. Vì đầu ngày 23 tháng chạp ông táo đã trầu trời. Nếu để sang ngày 23 tháng chạp mới cáo lễ tiễn đưa ông táo về trời. E rằng ông táo sẽ không nhận được lễ vật tâm thành của gia chủ. Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn vái xong, Đợi hương tàn, lại thắp thêm một tuần hương nữa. Lễ tạ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông suối để thả cá chờ ông táo lên trầu trời. hai Nguồn gốc Táo quân có nguồn gốc từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của lão giáo Trung Quốc, nhưng được người Việt chuyển hóa, sự tích hai ông, một bà là vị thần đất, vị thần nhà, vị thần bếp núc. Từ xa xưa, người dân Việt đã ngưỡng mộ lòng trung thủy của ông Táo và thờ cúng ông Táo, với hy vọng Táo Quân sẽ giúp họ giữ bếp lửa trong gia đình, luôn nồng ấm và hạnh phúc. Ông Táo quanh năm ở trong bếp nên biết hết tất cả chuyện tốt xấu của mọi người. Nên để cho vua bếp phù hộ cho gia đình, sang năm mới gặp nhiều điều mắn. Người Việt đã làm lễ tiến ông Táo về châu Ngọc Hoàng. 3. Ý nghĩa Ông Táo táo quân hay thổ công là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ. Ông là vị thần quyết định sự may rủi, phúc họa của cả gia chủ. Bên cạnh đó, ông còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ, giữ bình yên cho gia đình gia chủ. Vì vậy, tục cúng ông táo mang ý nghĩa cầu mong cho sự ấm no, đầy đủ. Sau đó mới đến ý nghĩa thờ thần bếp, chuyên cai quản, việc bếp núc. Ông táo về trời sẽ tâu với Ngọc Hoàng về việc làm ăn, cư xử của mỗi gia đình dưới hạ giới. Cá chép là phương tiện để ông táo cưỡi về trời. Vào ngày này, sau khi cúng lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ra ao thả. Bởi ngụ ý, cá vượt vũ môn hay cá chép hóa rồng. Cá chép mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. 4. Lễ cúng ông táo mũ ông công ba cỗ hay ba chiếc, hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông táo thì có hai cánh chuồn, mũ táo bà thì không có cánh chuồn. Để giản tiện, cũng có khi người ta chỉ cúng tượng trưng. Một cỗ mũ ông công có hai cánh chuồn, lại kèm theo một chiếc áo và một đôi hia bằng giấy. Màu sắc của mũ, áo hay hia ông công thay đổi hàng năm theo ngũ hành năm hành kim thì dùng màu vàng, năm hành mộc thì dùng màu trắng, năm hành thủy thì dùng màu xanh, năm hành hỏa thì dùng màu đỏ, năm hành thổ thì dùng màu đen. Sau khi làm xong lễ cúng thì người ta thường đốt vàng mã cùng với bài vị cũ và lập bài vị mới cho táo quân. Riêng đối với gia đình có trẻ con, người ta còn cúng táo quân một con gà luộc. Gà luộc này phải thuộc loại gà cổ mới tập gáy, tức gà mới lớn, để ngụ ý nhờ táo quân xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều nghị lực và sinh khí hiên ngang như con gà cồ. Theo quan niệm người Việt, để táo quân có phương tiện về trời, miền Bắc còn cúng một con cá chép sống thả trong chậu nước với ngụ ý cá hóa long, nghĩa là cá sẽ biến thành rồng đưa ông táo về trời. Con cá chép sau này sẽ được phóng sinh thả ra ao, hồ hay sông Tại miền Trung, người ta cúng một con ngựa bằng giấy, với yên, cương, đầy đủ. Ở miền Nam thì giản dị hơn, người ta chỉ cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy. Bài khấn Con kính lạy ngài, đông chủ tư mệnh, táo phủ thần quân, tín chủ chúng con là ngụ tại. Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa, vật phẩm xiêm hải áo mũ, kính dân tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời Ngài, Đông Chủ Tư Mệnh, Tá Phủ Thần Quân, Hiển Linh trước án thụ hưởng lễ vật. Phòng theo lệ cũ, Ngài là vị chủ, ngũ tự gia thần, soi xét lòng trần, táo quân chứng giám. Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin tôn thần, gia ân châm trước, ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang khái giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Phục Duy cẩn cáo,